Em là ờ, sản xuất âm nhạc với lại uh, phòng thu Wow, em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa Đã thế nay tình tôi đành thôi Không còn nhớ đến ai ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi à, em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70 à, phần trăm rồi ạ à. à, cho em uh, xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ừ. và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình bạn muốn hẹn hò ngày hôm nay ạ à. xin giới thiệu em tên là Phạm Văn Huy Phạm Văn Huy dạ quê ở Nam Định ạ à. bao nhiêu tuổi Huy dạ em năm nay 30 tuổi anh 30 tuổi dạ Huy làm nghề gì dạ em là sản xuất âm nhạc với lại uh, phòng thu wow vậy Mời đó bạn hả? nữ rồi cưng em giới thiệu đi dạ em xin chào ờ, hai em xi ờ, rất là dễ thương của chương trình anh quyền linh và chị hồng vân cùng em. toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay dạ em tên đầy đủ của em là huỳnh thị diệu mỹ năm nay em 29 tuổi hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học vinschool central park à chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu ừ. mỹ mỹ là dạy ở quận mấy vậy dạ ở bình thạnh bình thạnh, bình thạnh. hả dạ còn Huy là ở quận dạ. mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nổi dạ, xa dạ, lắm ha. Em dạ. nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em ờ, em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Oh. Dạ, sẵn tiện. Hát, em hát dạ. bài nào cho nó xôm xôm nữa dạ được dạ được <laughs> để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây con sao nè dạ dạ vậy sẵn đây em xin à, tặng bạn huy và mọi mọi người một ca khúc cũng cũng khá là vui bài à, người hãy quên em đi dạ em hát bài này không phải là muốn cái anh bên kia quên em đâu nha ok dạ người hãy à, quên em đi dạ Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa kia hát chồng Nếu đi. anh không còn gì để vương dạ, vấn Người hãy quên em đi đừng chờ mong chi nữa tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền vậy coi như mình kết thúc êm đềm tình yêu như là gió thoáng qua thêm người, người hãy, hãy quên, quên em, đi, đi. Yeah. hay quá hay quá hay quá được không nhà sản xuất âm nhạc dạ, hay dạ. Quá. bạn huy thấy sao bạn tôi trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát mai qua phòng thu quảnh luôn dạ. rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái có coi nào em hát bài à, bài của anh ưng hồng phúc đi tôi không tin nha rồi tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời nắng ấm nơi người xa thật xa cớ sao lại cho mưa gió nơi này tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi đã thế nay tình tôi đành thôi không còn nhớ đến ai hay quá được rồi <laughs> bên kia hát người hãy quên em đi dạ. bên đây hát bài anh không tin tôi không tin đó Ồ, sao tôi coi như không tin quá. là mình hãy quên nhau đi mà mình phải yêu nhau đi dạ, đúng rồi đúng em trai dạ điểm yếu của em là gì điểm yếu của em là, là ngủ ngủ ngáy ngủ ngáy với lại ờ, hơi sợ ma một xíu trai mà sợ ma hả trời ơi tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy tôi làm sao tính mời được trời tại vì ờ, chắc một mình em thì em sợ mà hai người không biết cái bữa nào thử nó thử sao đi. dạ mốt ha, mời hai bạn đến sân khấu kịch hồng vân dạ à, phú nhuận nha dạ dạ rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên uh, bên đàn gái cho đàn trai nghe đi đường tình duyên của em nó cũng uh, khá là lận đận Phận là con gái chưa một lần yêu ai Nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài Thì không? Chưa yêu ai hả? Dạ thực ra thì ờ, đối với em lúc trước á lúc mà em còn học đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là rất là đóng ừ. tức là em ờ, em em hơi nội tâm á ừ. em ờ, em thích cái gì em thích hát nhưng mà em rất là nhát rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm em thích một bạn nào đó thì em em lại không có dám nói ra ừ. thì sau khi mà em đi làm em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên em muốn thay đổi con người em em tự tin lên thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị khập khiễng lúc trước là mình à, không thổ lộ quá khép kín dạ, bây giờ là rồi. mình lại open quá mình open quá xong là over luôn bị over đúng không? luôn em à, em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích em có ừ. tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em thế là em cứ thể hiện quá trời luôn và cuối cùng thì à, không có thành công được không thành công dạ, luôn đúng rồi mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em chưa một lần yêu ai dạ. nhìn về Thôi, tương lai tức là nhìn về tương lai đó mà chưa yêu ai đúng không <laughs> chào em dạ chào chị trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời u 30 rồi chị <laughs> u 30 u 30 rồi dạ. hả trẻ lắm em ơi 30 tuổi mà trẻ em măng trẻ mẳng nói cho chị vâng nghe đi ừ. em thì ờ, chính thức là có hai mối tình ừ một mối tình thì ngày xưa bố, bố mẹ em ở ngoài quê á ừ. về quê xong rồi nhà bác á có đám ừ. cưới thì đêm đó em em em tới cái tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên ờ, quen luôn quen luôn quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa tại vì ít gặp lắm một năm gặp khoảng mấy lần thôi tại vì ờ, bạn nó đang đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong, trong nói chung này. là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi yêu xa và mối tình thứ hai vậy cũng cũng yêu xa cuối cùng là chia này... tay hết dạ, cả hai mối tình là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi mối tình này gần nè bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? dạ thì một ờ, cô bạn là tính tình hơi hiền chút hiền dạ hiểu chuyện chút xíu là ai dạ. cũng hiểu chuyện bây giờ bây giờ chị nói cho em nghe này cái người bạn gái bên đây dạ. có những đặc điểm như sau 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai tinh khôi nghe dạ. và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ à, có tuyệt vời đấy hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu dạ. còn bây giờ tôi xin mời ông bóng hả bóng bóng bằng bàn ừ, lên ăn cơm vàng đó, cơm bạc cười cái ta. đó cười ồ chàng gái cũng có răng khẩn chút chứ, thì y chang bóng hồi đó mà lại em không thích điều gì ở đàn ông dạ em uh, em rất điều em thích cho nha em thích một người đàn ông đàn ông đàn ông người đàn ông đàn ông phải bản lĩnh đàn ông mình ừ. phải ga lăng ừ. dạ đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất ừ. mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh dạ phải uh, vui vẻ em thích một người đàn ông vui vẻ là hài hước nè ừ. dạ rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu và cao đó anh em thích cao cao cao hơn em Bạn rồi bên không đó. thích điều gì đàn ông em đến năm dạ không sạch sẽ không sạch sẽ dạ em em thích một người phải phải nói là mình ờ, bề ngoài mình phải biết chỉnh chu mình gọn gàng mình sạch sẽ tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà là em nhà em không sạch sẽ chứ bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi mở rào ra nha Đúng rồi. em gái đi với ai dạ em đi với ờ, chị bạn thân của em em xin chào ờ, anh Hiền Linh và xin chào chị Hồng Vân ạ à. chào em dạ em xin tự giới thiệu em tên là Thanh ạ à. em là bạn của Mỹ ạ à. em thấy uh, bạn trai này có hợp với Mỹ không ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi uh, em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng bảy mươi phần trăm rồi ạ à. trăm trở lên là ok rồi Dạ, Mỹ ơi, uh, bạn này được đó <laughs> Rồi, cảm ơn em Dạ huy đi với ai huy dạ em ờ, đi cùng với người anh trai anh trai đồng nghiệp hả? đồng nghiệp à, lời nói đầu tiên xin cho em ờ, gửi lời chào đến ờ, anh Quyền Linh với lại chị Hồng Vân ạ theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh nói chuyện rất là hoạt bát à, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau rồi bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha mở ra không hồi hộp quá linh hồi hộp hả có gì đâu hồi hộp coi như mình mời bạn gái vô phòng thu thu âm vậy thôi ha bắt đầu đi huy ủa chào à, anh anh có cái bông hoa tặng cho em dạ anh tự làm dạ anh tự làm rất vui mở ra đi cái gì vậy cưng tặng gì vậy cái bông hoa em tự làm ờ nhưng mà ý nghĩa em em em em nói ý nghĩa về món quà của mình đi dạ bông hoa này ờ, thì em tự đặt tên nó là bông hoa tỏ tình bông hoa tỏ tình hả? dạ tại vì em tự làm mà <laughs> dạ. à. dạ. đó là đơn giản thôi chứ dạ. hy vọng em sẽ thích dạ em thích dạ em thích rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng Huy. Ừ, mở quà dạ từ từ nhanh anh Huy chừng dạ. bất ngờ đó anh Trời quả trứng vậy dạ được nhanh rất gì ta dạ cho phép em đọc nha rồi rồi đố anh luôn á cái này dạ. là một tên một bài hát anh à, rất vui được gặp nhau à Ủa bài bài bài hát này bài hát gì của ai ta? Dạ dạ Em thuộc bài này không? Dạ em sẽ hát tặng anh luôn <laughs> Cảm ơn em Ủa tại sao tặng tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn à. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị Thế Nó hả? ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe yeah. Dạ. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ Em cũng rất thích trứng luôn Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau tự như trong tim thức đã từng mơ như thế anh và em những gương mặt xa lạ đến với nhau bằng tâm hồn thân quen hay quá quý vị ơi ánh mắt đó chạm nhau bối rối cứ thật lâu để khoảnh khắc này mãi đậm sâu rất vui được gặp nhau dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu rất vui được gặp nhau yes cảm ơn bạn rất là nhiều và chắc là cũng xin ờ, được ờ, tặng cho bạn một ờ, một chút xíu chút xíu âm nhạc đúng không ạ dạ đúng dạ bài này bài này bài này anh nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ anh trân trọng điều đó à. về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu cố quên ưu phiền tròn đời ta sống cho tình thêm nồng quên cuồng đời dối trá lòng người phôi pha tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu Nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang Và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai Giấc mơ một cuộc tình wow hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi khỏi cần nói gì cả chuyện <laughs> âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau <laughs> rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi mình mình cảm nhận về nhau đi anh có muốn hỏi em câu gì không muốn hỏi em là em khó tính không theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không mới gặp thì không khó cũng không dễ thương hả? đúng rồi dạ. cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là là là khi mà gặp anh á em nở cái nụ cười mà chị làm cho mình nó bị ờ, sao xuyến luôn dạ. ừ, ờ, thì đó thì nghĩa là em cũng uh, theo anh là nhìn em là em khó tính còn em... còn em em nhìn anh sao thôi trả lời câu hỏi của anh trước ừ. dạ em uh, là một người uh, rất là dễ uh, dễ tiếp cận à. rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha à, yeah. dạ vậy uh, <laughs> theo anh huy thì uh, quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm cảm thấy ờ, hai con tim cùng một nhịp đập hai hai con tim cùng nhịp đập ha ờ nghĩa là hai, là... hai người cùng cảm nhịp với nhau á à. cùng cảm xúc với nhau dạ sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới dạ nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha Đúng nhưng rồi. mà sến nhưng mà thiệt nhưng mà nó thật, thật <laughs> em thích cái gì đó sến mà Đúng. thiệt á anh dạ các bạn đã có dự định là kết hôn chưa em đã cái tuổi em. này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi ba mẹ của em và các bác ngoài ngoài quê á tại vì gia đình em đã chuyển qua đây từ từ bé rồi nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang với lại bố mẹ bố mẹ cũng vậy cứ hối xong em lấy vợ đi tại vì nhà có hai anh em á nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi thằng em này lấy trước <laughs> dạ còn về cái quan niệm mà hôn nhân thì có thể là mình chắc luôn đi đừng có thể anh. ừ, chắc hả hôn nhân thì trong khoảng uh, 6 tháng đổ lại trong thời ờ. gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau nó dạ. sẽ sẽ sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ dạ tức mình là sẽ... anh uh, chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất đồ đó là là, là ừ. ok hết rồi ha ok thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ mình tìm hiểu nhau khoảng một năm một năm rưỡi thì có thể tiến đến ờ, hôn nhân là đẹp đó anh đúng rồi đúng rồi anh nghĩ cái vậy quan trọng là em có bấm nút không để uh, tối nay em về em trả lời mail anh biết liền ờ vậy hả biết rồi bây giờ sao ta biết rồi bây giờ sao ta em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút vậy thôi đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả luôn anh không run nhưng mà anh gặp em anh rất là run chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em và nên lát chúng ta anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra vậy ha ờ. à. rất chân thành rất chân thành rồi mỗi người chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm nút đâu bên trái bên trái anh anh anh bên đó, rối rồi rối không tìm ra được cái thế để bấm rồi chúng ta hãy à, lắng lại 30 giây cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không nếu phải chúng ta bấm nút và khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó nếu cảm nhận không phải không cần bấm hãy đưa ra quyết định của mình nhìn về phía trước nhìn phía trước anh một hai hai bấm trước luôn rồi ba, ba hết thời gian rồi hãy nắm tay nhau đi cho anh nắm nhẹ <laughs> rối rồi rối cho trời ơi ống rung thiệt kìa trời ạ ôi tay sao lạnh như vậy trời này bạn gái là chủ động hết đấy yeah, dạ, dạ. yeah. bây giờ thì à, bạn à, trai à, có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái ừ. hôm nay chúng con đã bấm uh, bấm chuông rồi không có chuông ở đây phải lan và điệp nút, mà bấm, nút, nút nút chúng con đã bấm nút rồi thì uh, trái tim của đám nổi đỏ rồi thì uh, xin phép uh, hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng